nhân về địa phạt ông châu à chẳng tiêu à thiên về châu siapa than dear. Oui, c'est eh, dâm ơi thọ tan chiều tàng tại chiều ơi

cho dĩa tay điều khung siêu ê mãn xin mà hầu trang ơi. 小风吹来。水滴在。吹滴，吹吹。 呀维呀哦，吹嘞，吹的呀。吹吹呀呀喂，唱哦。 thủy thủy sang sang em ngập yên kỳ nè thủy tìa ế tại thủy tìa tơ giờ giờ lê suy tia yo yo ya mai lo cu a phi xin sang dân tiêu na nhìn ô tình à tình suy em Tan ơi ờ. nung quen na con suy ba no cam chăng liang in quỳ nhận rằng thiên à. thiên à, nhị rằng giảm yeah, yeah. chấm ô chân yên trắng nguyên tăng các thi suy ơi cho xia nan về xin suy ô chân ờ. làm lửa mẹ nhân phong thiên thao

chiêu chiến à cha son lên Yeah, yeah, yeah.

lê ơi sẽ ra theo chùa gian làm lưỡi khẽ lòng cũng chân thao ta khi lòng vàng cũng thao ba kia ờ, lòng ta ờ, cũng thao ô ô mở nhà tiệt tình, cho tiệt ô làm lửa biển nhang cũng à, chân thao phương thảo ô giang lên siêu chiêm mê xa phương thảo ô 经，叫解哦恩啦，拉班啦。ta siêu siêu tay ta mà nhé tô giờ tô tìm ơ chỉ là hiện ยากินเนียนวางว่า tu bị hàng á nha nè con mẹ có chỉ chết chụp bên tôi cũng bảo dung á nha <laughs> con chừng toàn bảo dung á nha như sao mà tu bị hàng bữa tôi nãy hay hay giờ bố bảo ấy giờ sẽ cố là ấy giờ chẳng hăng ấy phải bảo bảo bên cụ miêu cụ dung á như như cụ hệ lô như cụ sẽ chỉ sẽ hàng lô ấy giờ bảo giờ con bảo ỏi ao dung á no 이거 참아 에 냠에 con à bảo bà bọn tại mình có chú bình à bố đi tại à đi hiểm chú ấy à hiểm chú ồ vậy dạ hiểm chú ấy hiểm gì hả mà tại mình <laughs> bà dùng chú chú ta ta ta dùng mỏng phải nói mà thế đâu mà ta mua ta khói như che nghe chứ gì chú chú cái chú ta mà dùng để dùng em phải nói rồi à. ngay chú dùng trời con bó tải mấy người đó chú <laughs> à hiểm ra à nhớ muốn xuống à À? mẹ hiểm bó tải vậy nhớ nó muốn con giờ nó khâu à chú mẹ cái gì mà nó nín hôm nay chú ngày chú dùng ngày chú nhận hôm nay chậm chạy mà tôi hiểu có bớt tệ vậy đấy à chú dùng nó tiếng chứ long hoa mới hài hà như như có ngoài hài những hài vậy tại khác xin sợ mà bận gì tao chun đò đò ra. nhà chú nhận giờ cái hệ lên những dùng à chú nhận tôi xảo nha nhà tôi xào lo mà ta mửa ta nó xào ấy chú dùng nên thôi à Ồ, chú dùng nên ô chú dùng là bùi những hải chú những xiển đấy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 na tu hen na ta than siêu lao khám hai nhân dìa lộ cứ lại chân <laughs> con đưa miền được lại nhưng muốn là xin sai về tan ca nhà con nhé nhói tu sĩ ngô tình cô mình mà lo gì á bà bảo ô gì ở ngoài cái nan cái thùng ơ ảnh mà ảnh từ mà hả ảnh cái này chết yên sọt chứ không ờ giờ giờ giờ đang chuẩn chứ tôi mình hà bảo cho là thì chuẩn tôi thì chuẩn bảo cho lắm người cô ta nó như thế thì chuẩn lắm tôi hả như chuẩn lắm tôi mình tôi chuẩn chứ là tôi giờ mẹ bảo tôi tôi chuẩn tôi giờ bảo để chuẩn hàng mình nó bảo tôi là cũng mừng á <laughs> giờ hắn hẹp phải chuẩn cho tôi hắn cho hộ dùng à thầy chỉ phán không à mấy cha nhớ không có phán không à thế bảo đây là không mở hết tiền miền hết tiền mượn sẽ hiu mùn hiu lụn tịnh không đưa loạn à mà ca nhận xin hết sang ơi nếu vẫn cả nghìn sẽ à, vẫn đâu เดือดนากันยินนะเทเมาเฮฮอยันคิดเอยงินนาบุพเพอไมิฮาโลอันตุก็ยนตุมางก็ยิ่งเสจะง่ายปาก็มาเห็บก็จะไรง่ายหรอก็เหมือนเนา

nhận diện mai mai mai làm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 chừng tông bà dùng ấy nhá như sao mà tôi chỉ hẳn bữa tôi nãy hẳn hay hiểu bố bà ấy giờ sẽ cố là ấy giờ chẳng hẳn hay phải bà bà phải cố miêu cố dùng à như như cố hết lô như cố chỉ sẽ hẳn lô ấy giờ bà giờ con bà ỏi ao dùng à hẳn nó không mà ê nhưng mày. quá à, <laughs> bảo bà bọn tại mình có chú bình à bố đi tại à? à đi chú ấy à, à hiểm chú ồ vậy hiểm chú ấy hiểm gì á mà tại mình <laughs> bà dùng chú chú ta ta dùng muộn phải nói mà Thế đâu mà ta mượn ta khói như kê nghe chứ gì Ờ, ờ, chú chú cái chú tại bọn chúng để dùng em phải nói vậy ngày chú dùng trời con bó tải mê rồi đó chú à hiểm ra à nhung muốn xuống à nè mẹ hiểm bó tải vậy nhung nó muốn con giờ nó khâu à chú mẹ cái gì vậy nó nhẹ nín nó hiểm chú ngày hay chú dùng ngày hay chú nhận nay chậm chạy mà tôi hiểm có bớt tệ vậy đấy à chú dùng nó tiếng chứ long hoa mấy hại hà như như có phải hại cũng hại vậy đấy khá xin phải mà cũng bận gì tao chun đò đò rồi ngày chú nhận giờ cái hệ lên những đường à chú nhận tôi xảo nha nhận tôi xảo lo quan tâm mưa ta nó xảo ấy chú dùng nín thôi à ờ chú dùng nín ô chú dùng là bùi dưỡng hải chú dưỡng xiển đấy nhà cái mà có ai mày chơi cái này nhưng mà hai mày đưa ờ nhưng mà mẹ bà à tiền dùng con bữa nay mẹ của miền dùng nhưng một cái nè nhà bà ấy hai bà chả bà được không hai bà thôi giờ ờ tiền ờ thôi giờ coi luôn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 như cô hệ lô như cô cái hàng lô à ye bảo ye con bảo ỏi ao dùng à nó không mà ê như là mày con à <laughs> bảo bà bọn tại mình có chú bình à bố đi tại à đi hiểm chú ấy À, hiểm chú ồ. Quê, dạ hiểm chú ơi, hiểm gì hả? Mà tại ui. <laughs> Bà dùng chú, chú ta tình tình dùng mượn phải nói mà. Thế đâu mà ta mượn, ta khói như xe nghe chứ gì. chú chú với chú ta mượn dùng để dùng em phải nói vậy, à. ngày chú dùng trời con bó tải mấy rồi đó chú hài hiểm ra không muốn xuống à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 xin ơi cho dám coi lô con tôi